khách ờ, ta ăn ta khen là ngon nhất là ở cái nước cốt dừa theo của chị tất cả là có 6 món bánh một là bánh chuối hai là bánh bột bán ba là bánh phô mì bốn là chuối sầu dừa năm là bánh bò sáu là bánh đúc chị bán một có 10 ngàn, 15, 20 ngàn à, thập cẩm đầy đủ hết tùy theo lớn nhỏ ăn có ăn nhiều ăn kệ bác ít à, lợi ích em ơi cứ không làm lời Chị tên là Phạm Thị Thanh Vân, năm nay chị 38 tuổi. Chị bán à, bánh chuối nước cốt dừa chờ bà Chiểu. Chị bán từ lúc 12 giờ cho tới 4 5 giờ chiều. làm bánh là lúc còn nhỏ cái bánh này là từ lúc mà mẹ chị bán tới giờ là mấy chục năm rồi nghề gia truyền từ mẹ chị tới chị nhà chị là bánh tầm bánh chuối gì là mấy chục năm rồi chị đam mê từ nhỏ đó chị biết làm từ nhỏ nên chị thích ngày chị bán được cũng như là 60 kg chuối với lại khoai à, mì mười mấy ký lúc chị bán được mười mấy ký một bán cũng bốn năm trăm cái còn bánh bò cũng 400 cái nước dừa này chị nấu bằng nước lá dứa không nấu nước lá dứa xong rồi chị mới pha nước dừa chị pha chị không có bỏ à, bột béo bột gì hết đó chỉ có đường muối chị bỏ lên chị nêm nếm rồi nhắc xuống khách nói nước dừa ngon chứ chị <laughs> không dám nhận xét làm chỉ phải nó ngon rồi tới đây cũng mua cũng đa dạng lắm cũng như ít nhiều cũng có 10, 15, 20 có khi mấy trăm ngàn cũng có có khi một hai triệu cũng có nữa nhiều lúc mà người ta mua người ta về bán lại là thứ nhất người ta làm từ thiện để cho chùa rồi gì dưới đây cho diện dưỡng lão đi bán hình như thấy bán đắt là có kỷ niệm là vui rồi chứ ờ, cực lắm em ơi tôi nhất khi bán bánh là chị được trang trải trong gia đình ít nhiều chị cũng được trang trải trong gia đình không có đủ như người ta nhưng mà cũng được mình phải gắng cố gắng lên vượt lên chứ ờ, đâu có ai cho mình không